nơi đây tiếc nuối bao ngây thơ của một thời ngày mới tay lớp xa lạ không quen thuộc lặng quen mới thấy vui ngày tháng trôi qua không tìm đến qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ về sâu trong trái tim mình lang thang đi trên sân trường vắng nhặt cánh phương hồng còn vương nơi này tạm biệt từng lớp học buông giật chia tay rồi cho tôi yêu thêm nơi này một chút một chút thôi để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ khi ve rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi nhủ lòng hay vững tin trong đời lang thang đi trên sân trường vắng rồi cho tôi yêu thêm nơi này một chút một chút thôi để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều tạm biệt tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường tạm biệt sẽ tạm biệt mới là người bạn thân nhé tạm biệt tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi chào tạm biệt sẽ tạm biệt tạm biệt nhé nơi này bye bye đi như giấc mơ thời học sinh giáo yêu để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu